you came, where did I? thứ hai Đấy. sau ngày thứ hai các bạn thấy không Đấy, cá bắt đầu có hiện tượng quen quen với bể không có nhát Đấy. cái khâu mà chọn cá ngay từ đầu rất quan trọng mình chọn cá nó ngay từ đầu như là ở tiệm thì nó các bạn thấy không cái tiệm nó sung nó sung đó mình búng tay này kia nọ nó chạy theo thì khi bằng chạy tay đó đó là cá nó sung thì về nhà nó thấy nào nó cũng sung mà đó nào về nhà về nhà thế nào nó cũng sung thôi đó. nhưng mà mình phải biết cách làm sao để cho cái môi trường nước này nè nó ổn định nó ổn định thì các bạn sẽ ờ, không có bị tình trạng nhát cá nó nhát à, cá ăn khỏe các bạn sẽ không bị tình trạng cá bị nấm rồi không bị tình trạng cá nó nhá không bị tình trạng gì hết khi mà nó thay đổi thay đổi uh, nhiệt độ khi uh, cá nó ở tiệm đó. nó không được cấm sưởi nó không có động cấm sưởi rồi nó chỉ cho ăn rồi phân này kia tùm lum hết trơn thì ở tiệm cá mà đâu có thể nào mà bằng ở nhà mình được ở nhà mình thì mình làm trước là sụp khí oxy Đấy rồi mới lọc rồi này kia cho cá đầy đủ hết thì khi mà cá về đó thì bạn biết rồi mình làm cho bạn coi cái video nó dài vậy đó à. bữa nay là ngày thứ hai cá bắt đầu dạng tới ngày thứ ba thứ tư rồi thứ năm thì mình sẽ bắt buộc mình sẽ để cá nó qua bên hồ lớn chung với cá lớn cho nó dạng ngay từ đầu luôn đó thấy không bạn thấy không à, 3 ngày mình thả cá nhỏ chung với cá lớn thì mình không thấy hiện tượng là cá nhỏ nó nhát nó chưa nó núp lọc nhưng mình chỉ thấy là con cá nhỏ nó sung hơn và nó không có e dè sợ trước con cá lớn bốn ngón tay cá nhỏ của mình hiện nay là được ba ngón tay rồi thì các bạn này là tự mình trải nghiệm tự mình làm tại vì mình có một cái bể à cái bể kia là mình dùng để nuôi cá dĩa rồi mình không có nhiều bể cho nên mình tận dụng mình tận dụng cái bể này để mình nuôi hai chú cá la hán đó các bạn thấy không cá không có hiện tượng là nhát gì hết mình thấy cá rất là đẹp và sung thì các bạn nếu các nếu các bạn gia đình các nếu các bạn có kinh phí vừa thì với lại một cái chỗ chặt hẹp thì mình cũng có thể nuôi hai bé giống như mình còn các bạn có kinh phí nhiều hơn thì các bạn phải nuôi hai bể thì mình nuôi hai bể thì giống như lúc đầu á một năm về trước á thì mình nuôi hai bởi vì có con hai con la hán thôi thì tối ngày thì mình chỉ có chăm sóc nó đơn giản nó đơn giản thôi chứ nó không có lồm sờ kỳ công thì sau khi đó con cá la hán của mình nó đã chết thì mình mua con cá mua một bầy cái dĩa thì đương nhiên nó sẽ đẩy nảy nở ra thêm nảy nảy ra thêm thì mình mua thêm mình mua thêm nữa thì cái đó thì nhờ vào cái kinh phí của tùy theo tùy theo cái kinh phí của mỗi của mỗi người đó thì mình thì mình thích cái loại cái loại mà cá nó như vậy nó sẽ làm cho cá nó không bị nhát không bị giật mình không bị gì hết mà cá nó háo ăn nó dành ăn nó háo ăn rồi nó mau lớn rồi đủ thứ lắm các bạn muốn tùy đó là tùy các bạn thôi chứ không phải là mình không nói gì hết mình chỉ làm cái trải nghiệm của mình thôi đó. thì mình bên đây các bạn thấy không cái hồ bên đây thì nó cái hồ nó nó nó nó đục hơn cái hòn cá dĩa đó mình cũng không nói mình là mình là một chuyên gia một cái gì đó mình chỉ nói mình là chỉ là một người bình thường thôi mình không nói là mình không có chuyên gia gì hết nha các bạn sau khi các bạn để cá nhỏ vô cái bể cá lớn thì có nhiều người sẽ suy nghĩ nói là à, như vậy sẽ làm con cá nhỏ nó nhát nhưng mà cái tố chất à, cái tố chất của mỗi con cá à, mình lựa mình đã lựa chọn nó ngay từ đầu lựa chọn nó ngay từ đầu thì nó sẽ không có nhát ngay các bạn Đấy, nó không có nhát thì nó sẽ không có chảy ra tình trạng nhát mà nó còn sung hơn khi nó gặp con cá bên đây Đấy. cái phương pháp kè cá này nó cũng hay đó bạn phương pháp kè cá này nó cũng hay Đấy. nhỏ nhưng mà không có sợ lớn Đấy. nhỏ lùng mà lối nhỏ mà lối nhỏ con mà lối sau khi mình đã cho cá ở bên cái hồ nhỏ bên kia khoảng một tuần lễ thì mình bắt đầu mình sẽ cho vào bên này Đấy, cho nó quen cái nước cái ờ, môi trường nước ở chỗ ờ, mình sống thì mình sẽ bắt đầu thả vào khi thấy cá có hiện tượng cá nhỏ nó có hiện tượng nó nhát thì mình bắt đầu mình thả vô được rồi bạn như vậy nó sẽ ổn định tránh tình trạng cá này bệnh là lây qua cá kia Thank you.